yêu mình em mãi thôi họ hàng mình kết thông gia ông bà ta sẽ vui thiệp hồng ngày cưới cao tay ta sẽ xứng nhau mình ơi